chào anh em cái video ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em về một cái bộ đồ chơi mà nó cũng à, khá là lâu rồi nhưng mà cũng có rất là nhiều nơi hay là rất là nhiều sân chơi anh em vẫn có thể áp dụng được và anh em chơi thì cái video này tôi làm cho anh em nào mà sân chơi anh em phù hợp với cái đồ chơi này thì anh em liên hệ với tôi qua số điện thoại và anh em có thể lấy đồ về anh em chơi nó rất là hiệu quả cho anh em nó hiệu quả lên tới 80 đến 90 phần trăm thậm chí là 100 phần trăm nhưng mà cái bộ đồ chơi này không làm lên tới 100% được nếu làm lên tới 100% thì là nó sẽ có rất là nhiều những cái ảnh hưởng nên là anh em chỉ làm anh em chỉ nên làm 70% đến 75% nó là hiệu quả nhất nhé thì cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ đồ chơi gì thì uh, xin giới thiệu với anh em đây chính là cái bộ nắp tài xỉu hai chiều nhé nắp tài xỉu hai chiều thì cái nắp tài xỉu hai chiều này anh em có thể làm vào nắp sơn đây nắp sơn như này lắp sơn hay là cắm một xị đấy, cắm một xị như này đó thì đây chính là hai cái bên cơ sở tôi đấy. anh em nào mà muốn làm hay muốn đặt cái nắp tài xỉu hai chiều thì anh em cứ liên hệ đấy, liên hệ với tôi qua số điện thoại này thì anh em làm bằng nắp cắm một xị nắp sơn đấy, hay là nắp nhăn mũi hay là nắp meca đấy, nắp meca số được đường ấy đó thì anh em cứ liên hệ với tôi liên hệ với tôi qua số điện thoại này thì tôi sẽ làm cho anh em đấy, đấy thì ờ, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ ờ, tài xỉu hai chiều hay cái nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp tài xỉu âm dương nhé đấy thì nói sơ qua về cái nắp tài xỉu âm dương này cũng có rất là nhiều anh em đấy, cũng rất là nhiều anh em vẫn còn có thể là chưa biết là cái bộ đồ chơi này nhé thì nói qua cho anh em này cái bộ đồ chơi này nó là cái bộ nắp tài xỉu hai chiều hay còn gọi là nắp âm dương Đấy, thế nào gọi là hai chiều thế nào gọi là âm dương âm dương với hai chiều nó chung quy lại anh em chỉ cần biết là có một âm một đầu là âm một đầu là dương thì nó tương đương với là một đầu là tài một đầu là xỉu anh em chỉ cần nhận biết được anh em chỉ cần nhận biết được trên nắp của anh em cái điểm nào nó là tài thì cái điểm đối diện của nó nó sẽ là xỉu nhé đấy thì đây tôi cũng đã à, đánh dấu nhẹ vào cái nắp này thì à, cứ ở bên xanh như này đấy, bên xanh như này đó là tài hay còn bên xanh ít hơn nó là xỉu nhé đó xanh ít hơn nó xỉu thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em test cho anh em năm bảy chén này anh em thấy được nói chung là cái bộ hột này anh em có thể lắp được theo ý muốn của anh em rất là hiệu quả luôn nhé Đấy. cái nhiều nó sẽ là tài xanh ít nó sẽ là xỉu nhé xanh nhiều nó là tài Đây. test cho anh em này Đấy. khi mà tôi lắc về phía bên xanh nhiều này thì nó sẽ là tài gọi cho anh em đó sáu bốn bốn tiếp tục xanh nhiều đó vẫn là tài đúng không anh em đó, 554 tiếp tục lại bên xanh nhiều 3 4 6 đúng không anh em đó thì anh em không muốn tài nữa anh em muốn chuyển xỉu thì rất là đơn giản thôi anh em vừa lắc về phía tài đúng không thì phía tài đối diện với nó nó sẽ là phía xỉu nhé phía xỉu thì anh em có thể xoay đĩa đây, em có thể xoay đĩa cũng được hoặc là xoay nắp cũng được đây, xoay nắp này em có thể là đưa về cái phần xanh ít này xanh ít đấy, anh em lắc cũng lắc ngược cổ tay dồn hột về phía đằng à, xanh ít này thì là anh em sẽ được những cái chén xỉu nhé hai ba bốn đúng không anh em tiếp tục xanh ít xỉu một bốn năm đó Đấy, bây giờ tôi lại không thích xỉu nữa tôi lại thích cài Đấy, tôi chỉ cần lắc đưa hột về phía đằng trước phía đối diện với xỉu thì là anh em sẽ được nhận chén tài đó anh em giật ngược lại Đấy. thì nó sẽ là được chén tài à chén xỉu cho anh em đó, hai ba năm đúng không rất là hiệu quả tiếp tục cho anh em chén tài Đấy, chén này bị lỗi chén này lỗi thì nói chung là đồ chơi nó chỉ giúp cho anh em 70 đến 80 trăm thôi còn cái phần trăm còn lại là anh em bị phạt phế hột hay là phạt cái đồ chơi Đấy, nói chung là không thể tránh được lắc tài cho anh em Đấy, nó chỉ phạt cho anh em một chén thôi lâu lâu dính phạt xỉu Đó, xỉu anh em thấy hiệu quả rất là hiệu quả đúng không đấy thì <coughs> cái bộ đồ chơi ờ, nắp tài xỉu hai chiều hay là bộ hay là cái bộ tài xỉu âm dương này thì anh em muốn liên hệ anh em muốn đặt hàng